Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nhá Hôm nay à, mình sẽ bay à, trở về khu vực nhà gỗ đi Chứ mấy hôm nay toàn bay vào khu kia bắn nhau nhiều, đau hết cả đầu anh em ạ Hôm nay về đây cho yên bình một tí nào Cũng có một team rồi đấy Đây, sẽ bắn mình hai tên này Ôi rồi ôi Chạy trống thế bạn Úi hời, bên phải ông này Vẫn đang loay hoay tìm đồ này Ô. Ui rồi một tên ngay đây luôn à Anh nhân đốt sau à, thùng gỗ rồi đây, cho quả bom lửa đây, ông này phải chạy ra này. Đấy. Quá à, căng đấy. Ô lia luôn. Đây nhiều con quát thôi. Thế là ba ông này là chưa ông là nhặt được uh, thẻ hồi sinh à? Ba ông này quá nhọ lần trong cái đấy có một mình mình mình còn nhặt được thẻ này. <laughs> quá đen. Khu này không có à? Khu này cũng gần đường bay mà không có, kể cũng lạ nhở. Ôi, có tên hồi sinh này. Ồ hai tên luôn. À, rồi rồi Hai à, thanh nhân vừa hồi sinh anh em ơi Ông kia một đầu này Ơ Thôi bạn công lại bạn công lại gần đây thì bạn chết rồi Mình ốp quả bom này xác định luôn Chết này Không chết luôn á Châu nhờ một đầu với ăn quả bom thế mà không chết à Để xem cái quả này bạn này chết không Chết chưa Chạy kìa Chạy đi đâu Rồi Đi Việt Nam anh em ạ Ơ bạn nó lại cũng chui vào đấy luôn đồng đội vừa mới ăn bom ngay chỗ đấy mà không sợ ui giời làm sao chạy vào rồi kìa ông kia đang cố gắng bò vào để cứu chứ mình ốp vào bom nữa này ui giời <laughs> gạt luôn quá nhợ rồi tên này công rồi đồng đội bị gạt bắt đầu húng liêu rồi húng liều lên đây trời ơi để mấy ông việt nam này téo lắm đồng đội bị phơm phát là y rằng là công húng liều cực kỳ luôn rồi hết sang luôn anh em ạ cũng may mà vừa tới nơi mà trước mặt mà còn người là dễ toang lắm góc này mình quá trống luôn để mình từ từ mình tiếp cận đã hình như là bọn này nó ăn xong nó đi rồi sao ơ mình nghe thấy có tiếng xe này cái kiểu tiếng siêu xe ấy đúng rồi chạy về hướng đằng kia rồi anh em ạ rồi thấy nó lút sạch luôn còn mỗi cây mk và mk chắc mình sẽ không bắn đâu ừ, bọn này bị lật xe vãi nồi thật hay nó đi về chỗ đằng kia để nó hồi sinh bạn nói sao ấy Đây rồi, mình thấy một thằng chạy trống kìa, trong khu hồi sinh cũng có luôn. Đây để mình vào bắt cái tên trong này trước anh em ạ. Dù nó vào đây nó hồi sinh xong nó đang tách nhau ra để lút dạo hay sao ấy nhở. Không biết là còn tên nào nữa ông ta. Đây, mình cứ từ từ mình tiếp cận cái tên trong nhà này trước đã. Đây rồi, tới chân gần này À, nó nghe rồi nghe rồi. Ôi rồi ôi bạn ơi Ô kìa Sao lại đi xuyên tường vào được thế nhở Đây, có tên sau lưng À, con bot, đây con bot Rồi, ông này vừa được hồi sinh lại làm game mới rồi Quá nhọ Đây, thằng bạn nó công vào rồi Mình lên tầng 2 cho chắc ăn Ủa bên kia bắn nhau luôn à Như tên này ốp bom anh em ạ Biết ngay mà Mình đi quốc trong bụng rồi Quả đấy mình mà lên phát là ăn quả bom vỡ mồm ngay ố lại bom anh em ạ Đẩy luôn đi Ơ sờ mốc à Ui rồi ôi Mình dưới này cơ mà ừ, Thanh niên Nhảy xuống rồi mà vẫn còn không biết mình đang đứng sau lưng Không biết là còn tên nào quay về đây nữa không nhở Hình như bạn nó đang bắn nhau với team nào bên kia anh em ạ Để mình lút nhanh rồi mình công qua Đây cái tên này là cái tên mà chưa được hồi sinh này Thấy đồ khá là giàu Nó đang bắn nhau trước mặt ý Rồi đợi một lúc vẫn ờ, chưa thấy có tên nào quay lại Để mình lấy xe luôn, mình công lên luôn đi Kìa, vẫn đang bắn nhau kìa Tạt lên trên ờ, phía đồi đi anh em ạ team này cũng nhỏ nhở kiểu đang tách nhau ra lút xong, xong rồi gặp mình với lại gặp team khác nữa kiểu đồng đội không thể cover cho nhau được đâu nhở vừa nghe tiếng súng ngay chỗ này đây rồi có cái hòm xác ôi rồi một tên nằm nằm ngay chỗ này luôn à lìa luôn anh em ơi ngon hình như ông này mình thấy có mg 3 Bây giờ chắc team này team vừa bắn thính chỗ đằng kia đây mà Có M3 với lại MK ấy Ui giời ơi, giàu rồi, giàu rồi Mình xin bạn ơi ba hồng thính luôn này Để mình lên ờ, trên đồi mình dừng mình check đã Ô, lấy xe kìa Chạy à Mấy tên đấy nhở Xoáy ra hư xe luôn À, xoáy trả đam lại này Vẫn đang chạy được kìa Đây Mình sẽ xuống dưới nhà nhá À nó dừng rồi Ô Có tên đẩy qua trái này Đây rồi Ui rồi ơi Đẩy như chỗ không người Thôi bỏ đi đâu bạn Bỏ đi đâu Đẩy húng liều như thế này thì chỉ có chết rồi kìa Vẫn đang còn uh, hình như hai tên nữa Vẫn đang đứng trên đấy Thử xem có đắp được tên nào nữa không nào Đây có tên nằm này Ui rồi ôi Một đầu ơi Hai người nữa rồi Yếu rồi Ui rồi ôi Nó chạy được xa ra ra chỗ sau cây rồi anh em ạ Tiếc nhờ Có đấy mà đắp được nó thì mình đẩy lên luôn rồi Từ từ nha nên mình đi buggy mình cũng không dám ờ, đẩy thẳng lên anh em ạ Nó sấy phát là vỡ mồm đấy Đứng đây mình ờ, thử ờ, gọi là Khều từ xa xem nào Ô Lấy xe chạy à Sao lại chạy nhở Hay là nó đi hồi sinh thằng bạn nó ta Mình thử lượn qua xem Hoặc là bọn này cũng có thể nó dụ mình Tại vì mình cũng chỉ thấy có một tên lên xe chạy có tên nào nó đứng lại để nó canh mình không nhở không có rồi anh em ạ à. bọn này chạy luôn rồi thế để mình xuống đây mình lút thêm uh, ít đạn xanh đồng đội bị gạt bỏ luôn không không thấy húng liều như team việt nam ở chỗ mình bị uh, ao bò một tí rồi mình uh, sẽ lấy luôn cái nhà dưới kia đi Trận này vẫn đang còn khá là gắt với lại đông. Ô, có tên đứng ở trên nóc này. Thanh niên đứng đây táp ai đây bạn ơi. Rồi, đẩy luôn anh em ạ. Định công vào cái nhà đấy rồi chứ mà lại có một team vẫn chiếm mất. Thôi bắt buộc phải chơi team này thôi. Ờ, đâu ấy? À, đứng ngay tầng 2. Đây, công vào luôn. Hóa ra này. Ui, rồi ôi. MG3 mà giết quả đấy thì thôi còn gì là mặt mũi nữa Dã man thật Quả đấy mình nghĩ chắc là mũ ba kia chắc nát luôn <laughs> Đây mình lút rồi ờ, Mình sẽ lên trên nóc nhà để mình canh Nãy vừa thấy cái tên này nó tát ừ, tên nào bên, bên đằng kia ấy À Cái bọn bên ngoài này nó táp nóc cái bọn trong nhà rồi anh em ạ Thế thì để mình vòng đồi mình ờ, Thử thử thử bắn cái bọn ở bên ngoài trước đã Đấy, hai team chúng nó đang combat. Mình đứng trên này để mình khều cái team bên ngoài này. Đây rồi, mình thấy một tên đang uh, chạy xuống này. Sấy luôn đi anh em ơi. Ui, có tên đang nốc. Đây, gạt hội cho. Có tên gốc cây nữa. Tiếc nhập của đấy mà nốc được tên đấy thì ngon. À, tên là Tap Mini đây. góc này của mình cảm thấy không ổn nhờ để mình ờ, lên trên này mình quan sát cái bọn trong nhà trước đã hay là mình đứng đây mình cứ bắt cái team bên ngoài trước nhỉ cái bọn trong bọn bên ngoài này tí nữa nó cũng phải di chuyển bo mà đúng không còn bọn trong nhà kia thì nó vẫn đang trong bo rồi bây giờ kiểu bọn trong bo là mình bị bất lợi ngay vẫn đang còn 30 giây cứ đứng lại một tí đã anh em ạ ôi rồi pin yếu rồi nào phải cố gắng trận này top một nào Ngày hôm nay chơi trận nào cũng gặp bọn bắn gắt này Mình phải chơi cẩn thận này một tí Đây này Ui rồi ơi chết luôn Rồi Thế là còn bọn này Hai bọn này với lại uh, Hai team đang trong nhà đang bắn nhau à Với lại còn bọn ở chỗ bên kia nữa Mình sẽ công qua cái bọn bên kia trước đây Công bọn bên kia xong mình chiếm bo luôn Đây Nhà này lại cũng có này Đẩy vào luôn đây rồi Trong này có một tên Rồi để mình Mình sẽ À nó ra chỗ ngoài ban công rồi anh em ạ Mình sẽ ốp băm lửa lên này Đấy Anh em lại còn chạy vào mà bạn Thêm quả băm lửa nữa Ôi rồi Ui Nhà sau lưng mình có kìa Chết quá mình trách ừ, ẩu thế nhở Tí nữa toàn À rồi rồi rồi Lần này thì chết này bạn Tên này vẫn không chết à Đây nó chạy ra ngoài Ô đi đâu ấy Đi đâu bạn ơi định quay về bạn à Quay về với bạn à Gạt luôn rồi Ô thấy có tên nằm Bắn tên này nằm phía trước đã Rồi liêu luôn à Ơ thế là còn uh, một tên trong này Ok anh em ạ Thế là còn một tên này với lại tên chỗ bên kia nữa thôi trong tờ bốc đúng không ta Đây để mình leo lên nóc nhà mình quan sát đi Chỉ còn tên còn lại ở chỗ bên đằng kia thôi Nãy hai team chúng nó bắn ra bên kia mà Ông kia vẫn đang còn nằm thì khả năng là vẫn còn đấy Hay để mình công lên luôn đi anh em ạ Bò lại cũng về nhà kia nữa À ui AMR trời ơi Thấy rồi nhá đứng ở trên nóc container Đâu rồi, vừa mới nghiêng người ra bắn mình một phát. Khả năng là cũng có thể là đứng ở trên nóc nhà xe anh em ạ. Để mình thử quả bom mình check lên trên xem nào. Vừa thấy đứng ở trên đấy bắn mà. Chắc là nó nằm xuống rồi nên mình không nhìn được. Đây. Không có à? Hay là nó nằm ở dưới đấy nhỉ? Thêm một quả nữa xem nào. À đây rồi, đây rồi. Công lên rồi này Công lên đây bạn Ui không chết à Thêm một quả nữa Mình quăng quả này xong rồi mình công luôn anh em ạ Không chết quả đấy chắc cũng yếu rồi Ơ đứng sau xe à? Cũng có yếu đâu Ui Mình sấy nó phải 4 đến 5 viên Groza ý Nguyên gọi là trăm đam luôn ý Vãi nồi thật Rồi vậy là Hôm nay cũng có cái trận top 1 rồi anh em ạ Ngày hôm nay không hiểu sao toàn gặp bọn bắn ngắt thật Rồi ok thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nha Và nếu các bạn thích video này thì đừng tiếp cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ nha Bye bye mọi người